Đỉnh nhất Vịnh Bắc Bộ, học sinh và thầy giáo đầu hai thứ tóc nhưng lớp học nhà người ta chưa bao giờ khiến cộng đồng mạng thất vọng. Khoảnh khắc chia tay thời học sinh luôn khiến chúng ta bồi hồi, xúc động, đôi khi là cả tiếc nuối. Bởi thực tế chứng minh rằng sau thời khắc đó thì kiểu gì cũng còn leo tèo vài mống theo kiểu bàn 100, hứa 10 thì chỉ có một đứa đi học lớp. Thế nhưng mới đây trên mạng xã hội lan truyền đoạn video lớp học nhà người ta mà ai xem được cũng phải bật chế độ ghen tị. Được biết, dù đã hơn mấy chục năm ra trường nhưng trong mọi cuộc hội ngộ, sĩ số lớp học này luôn đủ, chẳng có trường hợp nào báo bận vì bất kỳ lý do gì. Những cô cậu học sinh tuổi 15-16 ngày ấy giờ đã hai thứ tóc, con cái đều trưởng thành và ai tốt số thì đã có cháu để ấm bồng. Hôm đó là ngày tiệu trường, mấy chục cô cậu học sinh ngồi ngay ngắn vào vị trí của mình năm xưa, cùng thầy giáo ôn lại kỷ niệm cũ. Vẫn là hình ảnh cậu học sinh cá biệt và ông thầy giáo nghiêm khắc, vẫn là hình phạt véo tay ngày nào, nhưng lạ lắm, nó không hề đau vì tay thầy giờ đã yếu, còn học trò thì cũng chẳng phản kháng lại như xưa. Đúng là chuyến xe thời gian không bỏ sót một ai cả, chỉ có kỷ niệm là sẽ ở lại với chúng ta.